kia nó đội kia cũng muốn hẹn mình đội kia với nhau đội kia ổn không là sống ớt xe và gì để lo sâu đi ớt sẽ và khi đi nó lo do sự kiện chỉ của nhau đi bao nhiêu dịch độc tài tật thứ hai có sự quý tù lao để số lao ta lại số chết tôi để cứu cứu là ta xây tiền chú tí các tí chú chờ có luôn có vô lo chú ngõ tôi cũng nên luôn tụ phí nào phí hào có luôn có luôn ta phẩu cơ mẫu tụ phí thì tiền phí nho có chút là tụ lao tụ phô phí o sẽ sau tụ hạt kỳ phí lao lâu chế chỉ đồ khá khá thầu nó hào ô mỹ nó lan tao cũng tao yếu tè tao cũng à. tao tôi chờ luôn cũng thang họ à. tao cũng cũng tao vẫn chờ luôn cũng thang tao cũng chờ luôn cũng thang đó là tè sốt là ơi mua tụt là lụt che tới sốt che mua nó tụt tiêu sốt là một là lụt che đó là tè một chào ở sinh thì chúng chỉ là thì chúng chờ ở đủ có vì có nhiều chỗ thì nhiều màu kiến chỉ kiến thế rồi màu ở chợ chia lò lò màu lò sang thì màu lò sang ở màu sấy cốt đó màu sấy rồi màu rau cốt đó màu rau rồi ở lò ta pi ở sẻ rồi ta ở bộ cửa hàng kia pi thì thì nhiều chỗ là màu cốt đó cũng có rồi chợ chia màu chỗ kiến chỉ kiến thế rồi có màu cốt sang màu sang ở tôi chỉ chỉ là ở màu sấy cốt đó trong đó lời té có chờ chi té là tu tê à Hãy <laughs> subscribe chỉ lo phụ lô trên đi này thế nên là cái ta cá cho ôi ôi xem là sao đây hai đội vào khâu và han chia đổi sân sân một chia yeah khôi chỉ có sức phải thú sao sức mà phá tù rồi nè đâu chị là chơi nhưng mà cái đó là đó đi à cái đồ đi dùng là cái đồ không